đến các video của điện máy Cường Linh thì hôm nay là ngày à, mùng 6 tháng 11 năm 2022 hôm nay là ngày chủ nhật à, nhưng mà do nhu cầu uh, sử dụng cái máy ép cám của bà con rất là nhiều nên uh, hôm nay chúng tôi anh em tăng ca để uh, lắp cái máy để phục vụ bà con uh, về sử dụng thì uh, ở trước mắt quý vị và bà con đây là một số máy S150 cũng S160 vừa hoàn thành xong đấy vừa hoàn thành xong vừa lắp xong thì uh, sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể của từng máy cũng như phần uh, cấu tạo và Ờ, cập nhật cái phần giá bán và trả lời thắc mắc của một số bà con uh, chúng ta đang có nhu cầu mua uh, để bà những bà con cô bác nào chúng ta đang có nhu cầu mua máy ép cám về để chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ mua uh, về để chúng ta uh, ép uh, chăn nuôi uh, cho gà cho vịt cho lợn thì với cái máy những cái máy ép cám này thì bà có thể là ép được cám ngô cám gạo rau củ quả ốc biêu vàng đấy làm thức ăn viên làm cho gà cho vịt cho lợn Ờ, đảm bảo ờ, nguồn dinh dưỡng cho vật nuôi ờ, từ đó tiết kiệm được cái chi phí sản xuất đấy vì cái giá thành của máy ép cám công nghiệp của cái, cái cám công nghiệp mua sẵn thì rất là cao đấy. thì đây trước mắt quý vị bà con đây thì nó sẽ có hai mẫu máy S150 Plus và S160 Plus thì chúng tôi hay gọi tắt là S150 hoặc S160 thì với cái máy Plus đấy thì nó uh, nó sẽ không sử dụng dây cu loa nó sẽ sử dụng trục trực tiếp như này đấy từ uh, đầu máy và motor này nó sẽ ăn trực tiếp mà không dùng dây cu loa còn cái máy ờ, S150 thường thì nó sẽ dùng cái dây cu loa đấy còn máy S160 thì nó là sẽ là máy 3 quả lô còn S150 thì nó là máy hai quả đây đầu tiên đây là cái máy 160 này máy này thì nó sẽ mới hơn đấy thì máy F160 thì nó sẽ có ba quả lô như này 123 đấy và bên này tên này thì nó sẽ có ba con ốc để à, giữ ba quả lô ờ, đây còn đây này là cái miệng vào của máy thì bà có thể thấy miệng vào nó thì bằng gang rất là dày à, dày nó tầm khoảng một phân và cái miệng này thì nó sẽ vát bớt để chúng ta có thể bỏ được cái phễu này vào đấy và thì nó chỉ à, dài khoảng à, nửa phân nữa thôi khoảng 5 ly ở đây đấy còn phía dưới đây là mặt sàng và quả lô của máy thì cả máy S150 và S160 thì đều lắp sẵn trong máy là cái mặt sàng 4 ly như này đấy cái sàng 4 ly này thì với cái sàng này thì nó sẽ uh, phù hợp để bà con có thể chăn nuôi gà vịt lớn này hoặc là lợn và đều sử dụng cái mặt sàng 4 pin này được sản phổ thống nhất còn trường hợp chúng ta cần à, sàng nhỏ thì chó có thêm à, sàng 2 ly hoặc là 3 ly hoặc là sàng lớn hơn thì nó sẽ có 6 ly và 8 ly đấy cái phần à, khung máy đây khung máy thì hoàn toàn bằng thép V ở đây như này đấy sử dụng bốn bánh xe di chuyển bốn bánh xe di chuyển rất là dễ dàng ở đây đấy ở ừ, đây là cái phần hộp số của máy thì hộp số của máy cũng sử dụng à, bầu hoàn toàn bằng gang rất là dày và ở đây thì nó sẽ có một cái chỗ để đổ nhớt và thường thường thì nó sẽ có một cái que thăm nhớt nó ở đây nữa đây có que thăm nhớt nó có nắp nhớt nó ở đây ở à, đây chúng tôi vừa lắp nên chưa bỏ được cái nắp nhớt vào ở ừ, đây thì nó sẽ có một cái tẩu như này để nó có thể thoát cái hơi đấy chỗ này là để thông khí ở trong nó bên ngoài đấy, trong lúc cái à, các bánh răng bên trong nó quay nó sẽ sinh ra nhiệt thì nó sẽ tạo ra uh, gió nên cái này nó sẽ chỗ để thoát khí ở đây đấy bà có thể nhìn thấy này máy đi bằng gang dày dặn chắc chắn rất là đẹp màu màu xanh rất là đẹp rất là nổi bật còn uh, đây là motor của máy thì motor của máy thì hiện tại chúng tôi đang lắp motor trần hưng đạo đấy à, với là công suất 3 kg rưỡi tương đương với 5 ngựa này, 5 HP này, vòng tua 1470 vòng trên một phút và sử dụng uh, điện 220V tần số 50Hz đấy là sử dụng điện gia đình của pha 220V thì uh, nguồn điện gia đình bà có thể uh, những cái nguồn điện là cắm cơm uh, nói chung là điện dân dụng nhưng mà bà con đảm bảo chút là điện nó phải ổn định nó phải khỏe một chút để chúng ta có thể tải được cái máy này vì công suất của máy là ba kg ba kg rưỡi tương đương với năm ngựa thì cái máy nó cũng hơi hơi to đấy motor này thì đảm bảo cho bà con là dây đồng 100% và trường hợp cháy hỏng trong vòng một năm thì chúng ta sẽ được đổi mới motor ở đằng trước này là cái chỗ để rác cám ở đây đây có cái phễu rác cám màu đỏ ở đây đấy đây là cái phễu rác cám này thì cái phễu này này thì nó có chiều dài khoảng 20 và bề ngang nó tổng khoảng 15 như này và chúng ta có thể điều chỉnh được độ cao của cái phễu bằng cách chỉnh vặn siết con ốc này đấy để chỉnh cao thấp ở đằng trước thì nó sẽ có thêm một cái lưỡi dao cắt ở đây thì à, lưỡi dao cắt này thì để bà con điều chỉnh cái cám dài cám ngắn cái chỉnh cái viên cám của chúng ta để cho nó đều đẹp nhất đấy và ở đây thì nó sẽ một con ốc 10 thì bà con cân chỉnh thì nó cũng rất là dễ thôi à, dùng cái cờ lê chúng ta mở cái ốc này ra để đẩy cái dao lên dao xuống để phù hợp à, để cái viên cám chiều dài ra nó phù hợp nhất à, đấy đấy là cái máy S160 còn cái máy S đây là S150 này thì máy S150 này thì nó là hai quả lô như này đây là hai quả lô thì nó sẽ có hai con ốc hai bên đấy thì với máy S150 này thì về phần kích thước cấu tạo Ừ, giống hoàn toàn với cái máy S160 đấy gần như là giống hoàn toàn à, chỉ khác nhau là một con là ba quả lô đấy, ba quả lô còn con này thì có hai quả lô thôi còn về motor chân đế à, bầu nguyên hộp số thì hoàn toàn giống nhau mặt sàng nó cũng giống nhau đấy lắp sàng bốn sẵn như này còn à, <coughs> ngoài cái sàng 4 trong máy thì ngoài ra nó có sàn 3 ly này hoặc là cái này là sàng 2 ly đấy, đây là sàng 8 ly đấy có thêm sàng 6 ly nữa thì bà con có thể mua thêm với một sàng một mặt sàng như này là 400 nghìn chúng ta mua thêm đấy còn theo máy thì nó sẽ có một cái cà lê 13 và một cái cà lê 17 để bà con có thể tháo mở máy và ờ, căn chỉnh máy trong lúc sử dụng ở phía dưới ờ, cái bầu nguyền của máy thì nó sẽ có một ờ, cái con ốc màu đen như này để chúng ta có thể là thay nhớt ở đây đấy bà con đổ nhớt vào đây và chúng ta mở con ốc này để thay nhớt thì nhớt nó thì bà con cũng dùng thời gian khá là lâu thì mới cần phải thay còn à, đây đây là à, cách cái máy nó kết nối ở giữa cái motor và hộp số ở đây đấy đây là một cái máy chúng tôi chưa bắn con ốc vào thì nó sẽ kết nối như này motor này và bầu nghiền nó kết nối bằng hai cái bát úp vào đây một cái bát ở đầu này và một cái mặt bát lắp vào motor à, cái này tháo mở rất là dễ thôi mà con chỉ còn mở bốn con ốc motor này chúng ta có thể rút ra rồi cái này này hai cái này nó rời nhau đấy nó chỉ gấp là ghép vào nhau nó chạy rồi đấy nó chạy ở đây các bạn có thể nhìn thấy rất là chắc chắn này đấy và với kết nối kiểu trực kết nối trực tiếp này thì thứ nhất là con máy chúng ta rất là gọn gàng và thứ hai nó sẽ rất là khỏe đấy mà không mất cái lực qua cái dây cu loa và sử dụng cũng rất là bền ờ, không phải dây cu loa không phải nhão không phải trùng gì cả cái này chỉ cần cắm điện là nó chạy trực tiếp được luôn đấy thì với cái máy này thì ờ, nó có chiều dài thì tầm khoảng 70 phân chiều cao khoảng 90 ờ, và bề ngang thì khoảng 30 với cân nặng là gần 70 cân rất là gọn gàng Đấy, và có bốn bánh xe di chuyển bà con có thể đẩy đi đẩy lại rất là dễ dàng ở đây à, một số cái uh, lưu ý là máy thì gửi về cho bà con là máy hoàn toàn mới như này đấy chúng ta sẽ chưa có nhớt trong hộp số đâu thì bà con về chúng ta sẽ cần mua thêm một lít rưỡi nhớt nữa chúng ta đổ vào hộp số đấy chúng ta căn chỉnh à, cách căn chỉnh như nào thì bà con đưa tay quay thử cái quả lô này, này. nếu mà đang quay được như này là là là, là, là chưa chưa dùng được luôn đấy mà bà con phải dùng cái cờ lê 17 kèm theo bà con uh, siết chặt cái con con ốc này xuống này đấy để cho lúc nào nó chặt vào để đưa tay chúng ta không ờ, đưa tay vẫn không không không không quay được nữa thì lúc đấy thì mới được hoặc là bà con có thể bật điện lên đấy bà con cắm thử để cho hai quả lô này nó quay đều đấy thì lúc đấy thì cái máy ép thì nó mới đạt cái uh, hiệu quả cái công suất lớn nhất cái viên cáo nén chúng ta ra nó mới đẹp được đấy về chúng ta đổ nhớt vào đấy cân chỉnh quả lô sau đấy nguyên liệu cám ngô hoặc cám gạo à, chúng ta có thể trộn thêm rau củ quả hoặc là nếu mà chưa có đủ độ ẩm thì bà con sẽ phải trộn thêm nước vào để đạt được độ ẩm khoảng 10 đến 15 phần trăm để chúng ta sẽ ép ra thành viên đấy ở ờ, đầu máy ở đây cái đầu máy thường thường nó sẽ có hai cái lỗ ở đây đây bà con có thể nhìn bên dưới này thường thường nhiều bà con thắc mắc là có hai cái lỗ ở đây có phải là do là à, đúc bị lỗi không đây thì hai cái lỗ này thì hai cái lỗ này để chúng ta sử dụng ờ, thoát cái cám bột ra đấy cái những cái cám mà nó không ờ, nén được thành viên thì nó sẽ thoát ra đây để để sợ để hạn chế nó tắc đấy để hạn chế nó tắc bên trong thì nó sẽ thoát ra đây đấy trường hợp bà con pha nguyên liệu chuẩn thì cái cám bột đấy nó sẽ không có nữa chứ không phải là ờ, đúc nó bị lỗi đấy thì bà con lưu ý cái vấn đề này còn uh, máy đấy và còn về cái phần giá bán của máy thì hiện nay cái máy F150 thì giá của máy là 7 triệu 600 nghìn gồm một máy hoàn chỉnh lắp sẵn trong máy một mặt sàn 4 ly đầy đủ phiếu ra phiếu vào cửa lê phụ tùng tháo mở máy à, sách hướng dẫn và phiếu bảo hành Đấy, trường hợp bà con mua thêm mặt sàn thì là 400 nghìn một mặt sàn. với cái máy S160 ba quả lô thì hiện tại đang còn chỉ giá là 8 triệu thôi đấy giá hiện tại rất là tốt rồi thì uh, giá là 8 triệu bao gồm máy mặt sàn quả lô đầy đủ và cũng lắp sẵn trong máy là một mặt sàn trường hợp bà con cần à, bà con cần thay mặt sàng nhỏ hơn hoặc mặt sàng lớn hơn thì bà con có thể báo công ty để chúng tôi sẽ lắp sẵn mặt sàng cần thiết cho bà con à, giá trên thì đã bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nhà cho chúng ta với những cái đầu máy và motor sẽ được bảo hành một năm motor cháy hỏng thì chúng ta sẽ được đổi mới đấy thì à, quý vị và bà con có nhu cầu mua máy ép cám máy đùn cám viên thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số 36 đường cổ điển xã tứ hiệp thanh trì hà nội